Chào tất cả anh em nhé Hôm nay tôi à, muốn à, giới thiệu với anh em về cái bộ à, hột tài xỉu Chơi tài xỉu bịp nó Tôi phải nói gọi là rất rất hiệu quả à, Đây nó là đồ không phải là đồ không tang Bởi vì như anh em biết đấy Không tang là sao Không tang ấy, thì đạt được những cái mục đích này Thứ nhất là bao trẻ Thứ hai bao soi thứ ba ngâm nước muối thứ tư thử uh, cục hít và thứ năm nữa mà nó không có một cái máy nào có thể dò được sóng của nó đó mới gọi là đồ không tang 100% và ờ, hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái bộ hột uh, tài xỉu báo dung uh, nhất lục hay còn gọi là báo tài báo xỉu <coughs> để chơi uh, tài xỉu vậy nó cũng rất là hiệu quả về cái bộ hột này thì nó chỉ còn có một cái yếu tố là không thể đạt được đáp ứng được ờ, đầy đủ trong năm yếu tố mà tôi vừa nêu ra đó là soi đèn này thì ok một là soi đèn hai là thử nam châm ba ngâm nước muối và thứ tư nữa chính là chống giò còn cái điều thứ năm là bao trẻ thì tôi không dám bao bởi vì đồ này ấy, trẻ ra thì chắc chắn là có tang 100 trăm ở bên trong đó tôi chỉ dám nói là đồ trốn tang hôm nay tôi à, muốn giới thiệu với anh em cái bộ hột này đây nó là một cái bộ hột không phải là bộ hột bình thường như anh em vẫn chơi đây nó là cái hột ừ, à, mới ra của Thái Lan này như anh em biết đấy cái hột trước kia của mình ấy, thì nó chỉ có thể ừ, bao soi dọi này bao thử hết này nhưng mà còn đồ ờ, như cái máy tổng ấy và máy chống máy giò ấy thì cái này nó không thể bao được nhưng mà riêng với cái bộ hột này của tôi ấy, nó có thể chống được máy giò nhé như bây giờ vào các sòng ờ, sới này những cái ờ, bãi lắc tài xỉu này như sòng lắc lắc tài xỉu ấy thì anh em biết là bây giờ người ta sẽ đưa những sử dụng những cái máy này đây nó là một cái máy con này và đây nó là một cái máy tổng hay còn gọi là máy mẹ đây cái máy này khi vào chơi anh em à, vào những cái sòng à, tài xỉu sòng bạc thì anh em có thể mang theo cái máy này đi theo để có thể biết được là trong đó người ta có sử dụng đồ bịp đồ công chuyện hay không nhưng mà đó là chuyện của ờ, trước đây thôi và bây giờ cũng là cái bộ hột như thế nhưng mà cái yếu tố được um, nâng cao lên nó rất là um, tinh vi bởi vì sao thứ nhất này là cái máy này của tôi và bộ hột này đây còn gọi là hay còn gọi là máy con riêng với máy đó thì máy mẹ này đây là cái máy mẹ này máy mẹ này không bao giờ có thể dò sóng được bởi vì nó chỉ làm có một tầng thôi một tầng nghĩa là sao chỉ có máy của nó và hột à, có thể à, thu được sóng của nhau còn máy tổng hay còn gọi máy mẹ này thì không thể bắt được sóng của nó và một cái điều đặc biệt nữa của hột này là chúng ta có thể ngâm nước muối vẫn nổi thì đây nó là cái hột của Thái Lan nó mới ra chứ không phải là hột truyền thống của chúng ta ngày xưa để à, tránh làm mất thời gian cho anh em tôi sẽ test luôn thử luôn cái đồ này thứ nhất này là 500 này anh em nhé Đó. 500 thì ok rồi đúng không bây giờ tôi sẽ test thử đèn này anh em nhìn này hột rất là trong đúng không bao trong suốt rất là đẹp đúng không hoàn toàn trong không có tan tách gì cả hột rất là ok rất là đẹp vừa rồi tôi thử ờ, bằng ờ, cục hít và đèn flash giờ tôi dọi thử đây nắp này tôi đã thử lại cục hít cái đồ này của tôi gọi là cái đồ này có thể mình đưa gọi là đồ chống bịp được để sao chống bịp ấy không có cái gì có thể là phát sóng được của nó chỉ có máy mẹ và hộp là có thể bắt sóng được thôi còn ngoài ra không có cái gì thì bạn sẽ được cắm nội sạc điện thoại này. để tí lấy pin đi cắm cắm cắm sạc hết pin một phần trăm bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem mấy tay nhé bây giờ tôi sẽ bật cả hai máy và để khoảng cách gần nhau bằng nhau như thế này đúng không ạ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem mấy chén này như ờ, bây giờ tôi lắc thử rồi thì cái tôi để đây hai cái máy ở khoảng cách này cho anh em dễ quan sát này. Đó, ở giữa khoảng cách uh, hột và máy nhé bây giờ đèn này vẫn màu xanh này và cái đèn này vẫn màu xanh chứng tỏ bây giờ không có lục đó bốn bốn năm bây giờ vẫn không có lục này vì cả hai đèn cùng màu xanh bão bằng nhị bây giờ cũng không có lục này hai ba bốn này đó anh em nhìn này bây giờ anh em nhìn nhá đây máy này đã rung rồi và có đèn đã phát màu đỏ còn máy này thì vẫn nguyên như thế vẫn không có màu nó vẫn giữ nguyên màu xanh không rung chứng tỏ máy này không thể bắt được sóng của máy này và bên trong này tôi khẳng định 100% là có lục và sẽ đánh lục tài có lục nhé lục xỉu nhưng mà chắc chắn là 100% có lục bây giờ không có lục này. đó 443 xỉu 11 hột chưa đổ đó bây giờ hột đổ rồi vẫn không có lục anh em này 225 này xỉu 9 này vẫn không có lục anh em nhé xỉu 6 này bây giờ 100% là lục tài khi vào những cái tiếng như này anh em chỉ cần đánh khoảng mấy chén thôi vì một ca lắc thường thường diễn ra trong tầm khoảng ờ, một ờ, tiếng đến một tiếng rưỡi thì anh em chỉnh đánh khoảng 3 đến 4 tay như tiếng này tôi ờ, trên tay tôi có 30 tiền tôi sẽ đánh hết vào lục và đánh thêm một ít vào tài ví dụ bên này sẽ là lục và tài đúng không tôi sẽ đánh lục tài không phải lên tài nhưng mà tôi đã ăn được uh, ờ, cửa lục đúng không bây giờ xỉu này xỉu tôi sẽ không đánh nhá có thể là có vẫn là lên tài nhưng mà tiếng này chắc ăn tôi sẽ không đánh Tiếng này cũng thế này đó xỉu rồi vẫn là xỉu rồi hoặc là không đánh đó, vẫn xỉu 234 nhé tôi cứ chờ có lục máy báo rung là tôi đánh thôi xỉu nữa này hoặc là không đánh này đó 114 này vẫn là xỉu đấy anh em 145 này đó, như thế này anh em nhìn máy nhá máy rung nhá hoàn toàn này máy rung đỏ nhá bây giờ có bao nhiêu tiền này tôi đánh hết vào cửa lục này cộng thêm đánh thêm một ít tài nữa lục xỉu 226 tôi ăn cửa lục Đấy, như thế này có bao nhiêu tiền tôi bắt đặt tiếp vào lục và tài đánh cả hai cửa luôn đó, 246 tôi ăn cả hai và trong khi đó ấy, cái máy này rung máy này hoàn toàn không rung nhé anh em nhìn nhé. quan sát thật kỹ đúng không vừa rồi tôi à, hướng dẫn anh em cái cách sử dụng cái bộ hột uh, tài xỉu báo dung uh, anh em hay và cái bộ máy báo dung mà anh em hay mang vào những cái sòng sới ấy, để uh, cờ bạc ấy. mang vào những sòng sới để cái casino ừ, để đánh ấy. riêng về cách uh, đó là về cách uh, sử dụng như thế rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bảo quản này khi không chơi nữa anh em chỉ cần ngửa mặt nhất nhỏ lên đây là bộ hột này tôi đang vào mặt lục thì anh em nên ngửa mặt chất này lên và để nguyên như này tắt công tắc đi và mình đưa thời gian sử dụng của nó rất là ok từ 10 ờ, cho đến 12 hoặc 15 ngày còn cái bộ máy này là đây gọi là máy tổng hay còn gọi máy mẹ đây thì hoàn toàn không thể phá sóng được của nó nhé thì ờ, anh em nào có nhu cầu ờ, tư vấn liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé 0942 031 444 và 0931 031 444 Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.